Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh bình luận viên hốc lúa của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một trận ngoại hạng Anh muộn nữa nha anh em Thì trước khi mình vào nhận định trận đấu thì mình phân tích những trận ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em Thì ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em là ba trận đó là trận Việt Nam và trận Man City và Brighton nha anh em Thì ba trận này nếu mà anh em đã xem qua video của mình thì anh em cũng biết hồi qua mình đã nhận định cho tất cả anh em ba trận đó ăn full kèo luôn nha thì hôm nay mình sẽ ờ, nhận định thêm cho tất cả anh em trận Benford với Fulham trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì những anh em nào mà đang trong nhóm của mình thì hấp full kèo còn những anh em nào đang chơi lang mang bên ngoài thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình đó là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em làm cách nào để anh em vào nhóm của mình để anh em nhận được nhiều mã kèo hơn để anh em có một cái um, kiếm về một cái lợi nhuận tốt nhất cho anh em chứ để anh em chơi bên ngoài lan man lan man thì anh em lại thua không rồi anh em nhắn tin mình anh em xin kèo anh em đem ra ngoài anh em đánh thì anh em đem ra ngoài anh em đánh thì chủ yếu cho anh em một mã kèo giao lưu vui vẻ với anh em thì anh em ăn thì anh em lại kiếm thêm muốn tính kiếm thêm kèo còn anh em thua cái anh em đi bắt tiêu còn mà vô nhóm thì anh mình gửi một đêm cho biết anh em biết bao nhiêu kèo có kèo ăn kèo thua thì cũng đâu có ai biết trước được điều gì trong trái banh đâu anh em thì bởi vậy à, mình gửi nhiều kèo trong đêm cho anh em thì có kèo ăn kèo thua anh em chia đều anh em đánh thì bao anh em lỗ luôn còn anh em xin ra ngoài thì anh em lâu lâu mình cho anh em kèo vui vẻ để uh, giao hữu với anh em thôi còn những anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi ổn định và lâu dài á để uh, có nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua với mình nếu mà anh em tin tưởng mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình hoặc là Telegram của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm và đăng ký trang để chơi nào uy tín nhất để anh em chơi luôn nha thì bây giờ mình sẽ vào cái trận nhận định của giữa trận ngoại hạng Anh nha anh em trận một trận đấu muộn diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 7 tháng 3 thì Hiện tại trên bảng xếp hạng của ngoại hạng Anh thì ờ, thằng Fulham đang đứng vị trí thứ 7 ờ, trên bảng xếp hạng nha anh em và có 39 điểm sau 25 vòng đấu. Trong khi đó, thằng Benford đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 23 vòng đấu tại Benford và đã bị quản hai trận đấu nha anh em. Do có một sự trục trặc của bên phía Benford là đã quỷ hai trận đấu giữa MU và Fulham thì chúc mình sẽ cho anh em xem trận đấu quỷ nha thì nếu mà cái trận này Fulham đang có thành tích rất tốt trong cái mùa giải Fulham mới vừa lên hạng trong cái ờ, mùa giải 2022 2023 nha anh em và Fulham đang đứng vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng luôn Fulham đang có cái phong độ rất tốt trong cái mùa giải này nếu mà trận này Fulham thắng thì Fulham sẽ vươn lên cái vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng và đứng trước Newcastle luôn thì anh em thấy Fulham đang có một cái ờ, phong độ rất là tốt trong cái mùa giải này nha thì cho anh em xem cái thành tích của ờ, thằng Fulham và Brentford trong những trận gần nhất thì anh em thấy bên phía Brentford trong 10 trận gần nhất thì Brentford đã thắng được 4 trận và để hòa 4 trận và để ờ, để hòa 3 trận nha anh em và để thua một trận trước West Ham thì uh, trong hai trận gần nhất của thằng Brentford thì Brentford đã bị quản nha nè bị quản hai trận này bị quản là do bên phía Benford nó có một cái sự trục trặc về ờ, phía đội hình hoặc là phía ban huấn luyện rồi nè thì nó đã quỷ hai trận quỷ trước MU và Fulham nha thì cái trận này Benford sẽ gặp lại Fulham còn cái thành tích mà chơi trên uh, thành tích của thằng Fulham thì anh em thấy thằng Fulham chỉ để thua hai trận và đang có một cái chuỗi phong độ ờ, những trận năm trận gần nhất thì Fulham đã thắng 4 và hòa 1 thì anh em thấy cái phong độ của thằng Fulham cũng đang rất là tốt nha. Thì Fulham trong trận thắng gần nhất thì Fulham đã thắng trên cúp FA thắng thằng Leeds United với cái tỷ số là 2-0. Thì anh em thấy Fulham trong cái mùa này không được nên đánh giá thấp Fulham. Fulham đang có cái phong độ rất là tốt. Còn thành tích chơi trên sân nhà của thằng Brentford thì anh em thấy Brentford chơi trên sân nhà trong 5 trận gần nhất thì Brentford đã thắng 3 trận và để thua một trận trước West Ham và để hòa một trận trước uh, Crystal Palace nha anh em còn thành tích chơi trên sân khách của thằng à, Fulham thì anh em thấy thằng Fulham chơi trên sân khách thằng Brighton Brighton là đang một cái ứng cử viên nặng ký trong cái mùa giải này Brighton đã hạ rất là nhiều ông lớn mà trong cái chuỗi gần nhất của Brighton thì Brighton đang thi đấu rất là hay nhưng mà Fulham đã hạ Brighton với cái tỷ số là 1-0 trên sân nhà của Brighton là anh em thấy thằng Fulham này cũng không có đáng gồm đâu nha anh em còn trước đó thì Fulham đã thắng uh, Sunderland với cái tỷ số là 3-2 trên cúp FA còn trong những lần đối đầu gần nhất của Fulham và Brentford thì anh em thấy thằng Fulham đã thắng Brentford với cái tỷ số là 3-2 trong cái uh, lượt uh, thi đấu năm rồi. Và trước đó nữa thì uh, trên uh, cúp liên đoàn Anh thì uh, Brentford thắng Fulham với cái tỷ số là 3-0. Trước đó nữa thì uh, Fulham thắng với uh, trước Brentford tỷ số là 2-1 thì anh em thấy nếu mà cái trận này nó ra kèo ờ, như vậy thì anh em nên biết cẩn thận vào kèo thì cái trận này anh em thấy hai này gặp nhau không có khi nào dưới ba bàn thắng thì anh em có thể vào cái kèo tài mạnh tay cho mình còn cái đội hình dự kiến của hai đội thì anh em thấy bên phía ờ, Brentford đã ra quân với sơ đồ là 433 nha anh em còn Fulham ra quân với sơ đồ 4231 thì anh em thấy cái sơ đồ 4231 này đó rất là dễ ra tài thì anh em cứ bật cái mã tài mà anh em giả nha còn bên phía uh, Fulham thì đang thiếu bốn cầu thủ do chấn thương với bị thay đỏ còn bên phía uh, Brentford thì trận này sẽ tập hợp đầy đủ các nhân tài luôn nha anh em còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là thằng Brentford chấp với mã kèo là 0.5 và tài xỉu là 2.5 thì cái mã kèo này anh em cứ vào cái mã kèo tài 2.5 mạnh tay cho mình nha vào mã kèo tài 2.5 thì còn kèo trên dưới trên dưới thì à, mình sẽ phân tích vào trận gần nhất cái hai này gặp nhau mình sẽ phân tích cho tất cả anh em nên nằm trên hay nằm dưới còn trước tiên thì anh em cứ vào cái mã kèo tài 2.5 cho mình thì anh em cứ nằm mã kèo tài 2.5 còn sẽ có rung hiệp 1 thì sẽ báo tất cho tất cả anh em trong nhóm đây giờ mình sẽ vô cái trận gần nhất của thằng Brentford với Fulham nha anh em là cái thằng tỷ số 32 thì cái trận này là hai thằng này nó đá đồng nha anh em đá đồng trên sân nhà của thằng Fulham thì uh, trận này Fulham ăn biến cái tỷ số là 3-2 hai thằng này đá thẻ vàng tầm 5 thẻ nếu mà tài thẻ nó ra tầm 4 thẻ hoặc 4 thẻ rưỡi thì anh em có thể vào cái mã kèo uh, tài thẻ được nha còn góc góc thì anh em cũng thấy thằng Fulham là cái thằng đội chủ yếu là nó chơi cái sơ đồ 4231 là nó tấn công cánh rất là nhiều bởi vậy anh em nên nằm mã kèo là Fulham chấp góc cũng được nha đây anh em thấy hôm nay nó sẽ dạ. ra một cái sơ đồ là cái trận đấu trước khi gặp Fulham thì à, bên phía à, Fulham ra chơi sơ đồ 4231 mà ra góc rất là nhiều thì trận này anh em cũng cứ à, Fulham chấp góc mà anh em đánh thôi nha thì cái trận này anh em cứ nên nằm uh, full ham full ham được chấp 0.5 và anh em nằm cái kèo tài cho mình trận này mình dự đoán full ham sẽ ăn với cái tỷ số là 2-1 thì anh em nào mà tin tưởng mình thì anh em cứ vào cái kèo uh, tài mạnh tay xong mà kèo uh, full ham thì anh em vào nhẹ nhẹ tay đó hai kèo đó là mình gửi cho tất cả anh em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 cho anh em biết cái chơi trang là nó hiệu quả cỡ nào mà anh em chơi qua thầu qua cò anh em bị thiệt cỡ nào giống như qua thầu qua cò cái kèo này nó có thể chấp nửa trái nhưng mà người có nhiều khi thằng nhiều khi thằng cò thằng thầu anh em nó đưa cho anh em cái kèo 0,75 thì anh em bắt buộc anh em phải đá anh em không đá rồi anh em đá ở đâu cái đó là thiệt cho tất cả anh em mà anh em không có thể xây kèo anh em không thể xả kèo nè anh em không có thể vào rung được nè đó thì bởi vậy anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi thì anh em xả kèo thoải mái giống như anh em vào anh em thấy cái kèo không tin tưởng nổi thì anh em có thể xả kèo lại xả kèo lại anh em dữ lắm anh em lỗ chút đỉnh tiền lai thôi chứ anh em không có lỗ nguyên trận giống như ngoài anh em không xả kèo được anh em thua anh em thua đủ không đó là cái vấn đề mà mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang chơi nha và anh em vào nhóm mình để nhận được nhiều kèo hơn thì hiện tại mình đang nhận định hai kênh cho tất cả anh em xem kèo luôn thì cái kênh kia là cái kênh mình còn có một cái kênh là hai lúa soi kèo nữa nha anh em đây cái kênh này anh em cũng có thể qua đây xem mình nhận định mấy cái trận bên đây thì cái kênh này mình mới tạo anh em mình mới đăng được tầm 11 12 cái video thì anh em có thể qua đây xem được những cái mã kèo mà mình nhận định bên đây thì đó là cái kênh phụ của mình nha còn cái kênh chính thì mình đang vẫn đang nhận định cho tất cả anh em thì uh, anh em nào đang xem thấy hay thì để lại cho mình một lượt uh, bình luận và một lượt đăng ký kênh để mình ra video sau anh em có thể nhận được video sớm nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau